Xin chào mọi người Nay ờ, quay lại với ờ, ờ, chủ đề võ thuật Thì hôm trước chủ đề võ thuật thì Quyết đã à, Chỉ dẫn cho mọi người áp khí à, Búng dao tem, hay gọi dao bàng Thì nay quay lại chủ đề mới Thì Quyết là một người đam mê võ thuật võ học nhưng mà giàu võ nhưng mà nhào lộn này, này rất kém chỉ có nhào lộn ví dụ như santo không làm được này. hay là lộn ngược này, lộn ngược về đằng sau không làm được này. rồi là santo không tay không làm được rồi bánh xe không tay không làm được chỉ có bánh xe có tay và phi thân bởi vì là khi tập ờ, khi tập ờ, nhào lộn thì đã ờ, hai lần bị chấn thương nên là rất sợ chấn thương thì dám dây rằng thắt lưng này khi mình lộn kỹ thuật chưa đúng thì mình đập xuống đèn thì bị đau rất sợ nhào lộn thì có hai hay bài là lộn theo bánh xe là bánh xe có tay là phi thân đã tập được thì nay um, tôi sẽ um, tập lại mọi người thì uh, đam mê võ thuật nha nói đến thì um, không phải khoe mà rất thích biểu diễn à, sau đây tôi sẽ tập à, lâu tập tập lại bánh xe có tay bánh xe có tay là như nào giống như bánh xe lăn gọi là bánh xe có tay nhưng phải chống tay tập mà kỹ thuật tốt rồi thì bánh xe không tay là lộn chổng ngược hai chân lên như bánh xe thì là bánh xe có tay là như thế nào bánh xe có tay là như này cái bánh xe có tay đấy là bánh xe có tay ra thì uh, thi thân thi thân uh, mục đích để làm gì thi thân thì uh, trong trường hợp cấp bách hỏa hoạn hay là thiên tai hay là tai nạn thì đó chúng ta phải thi thân để thoát nạn tức là mọi người như cái cháu như tập võ hay gì đó là kiểu bay hoặc là thi thân nhưng các mọi người xem trong uh, phim người ta buộc dây vào người đu xong rồi à, dùng à, thủ thuật để bỏ cái dây đi à, trong khi mà bay nhảy bùm bùm bùm đấu kiếm thi công đây không có là hư cấu để cho mình xem cho nó hay còn phi thân thực tế như thế nào thì hôm nay tôi sẽ um, tập luyện lâu không tập rồi thì tập lại này phi thân phi thân cuốn chiếu cuốn chiếu là như thế nào cuốn chiếu thì nó đơn giản thôi cuốn chiếu là như này mình mình lộn xuống như cuốn cái chiếc chiếu như thế này đây, thế này cuốn chiếu hay như này thì thần cuốn chiếu đây ví dụ như uh, chiếc bàn này là chơi nghệ vật chơi nghệ vật ờ, như bức tường bức tường hay là mương hay là uh, dây thép hay thân thì cần phải làm ví dụ tấn ngang này thì ờ, mình sẽ lao lao qua cái bàn này ví dụ là bất cản mình trong khi mà mình chạy thoát thân cho nên sẽ thực hiện uh, phi thân phi thân cuốn chiếu làm bay nửa qua cuốn chiếu thoát thân Okay.